Hệ sinh thái VN Edu mến chào quý thầy cô đến với video hướng dẫn tạo phòng học Google Meet. Tại trang chủ Google Chrome, chọn lớp học được phân công giảng dạy. Nếu chưa thấy cửa sổ lớp học, chọn thêm cửa sổ. Đăng nhập địa chỉ Gmail của lớp được phân công giảng dạy. Tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn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 Chọn danh mục chung, đặt tên khóa học. Tự động duyệt học sinh vào lớp. Cho phép học sinh đăng ký tự do, chọn có hoặc không. Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc khóa học. Thiết lập ngày đăng ký và kết thúc đăng ký. Nhập nội quy lớp học trực tuyến. Lưu lại cấu hình khóa học. Chọn tab đề cương, thêm mới, nhập tên môn học. Thêm mới chương mục. Thêm tên chương mục thành công. Mở trình duyệt mới. Truy cập vào website mít.google.com. Tạo cuộc họp mới. Lên lịch cho phòng học. Hoặc chọn kho ứng dụng Google, chọn ứng dụng lịch. thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc khóa học. Thiết lập quyền của khách mời. Thêm địa chỉ email vào phòng học. Hoặc xuất file Excel danh sách lớp tại phần mềm VNEDU, copy cột email. Dán vào tại vị trí thêm khách, sau đó nhấn Enter. Copy đường liên kết. Chọn lưu phòng học quay trở lại giao diện khóa học. Chọn phòng học online, thêm mới học liệu. Chọn phòng học trực tuyến Google Meet. Đặt tên phòng học. Dán đường liên kết đã copy. Tạo mới. Tạo phòng học online thành công. Thêm giáo viên vào phòng học. Chọn chức năng thêm từ danh sách người dùng. Chọn giáo viên được phân công giảng dạy hoặc chọn tất cả, sau đó lưu lại. Thêm học sinh vào phòng học, chọn chức năng. Thêm từ danh sách người dùng. Chọn khối, lớp, học sinh và tìm kiếm. chọn học sinh hoặc chọn tất cả, sau đó lưu lại. Hệ thống thông báo thêm học sinh thành công. Nếu có học viên đăng ký khóa học đang trạng thái chờ duyệt. Chọn chức năng sửa. Sau khi duyệt cho phép học viên vào lớp, chọn lưu lại. Hệ thống cập nhật học viên vào lớp thành công. Sau khi tạo lớp học thành công, giáo viên tạo nhóm chat để thảo luận cùng học sinh, theo các nhóm đã phân chia theo danh sách lớp. Chọn thao tác Quản lý phòng chat Thêm mới chat room Đặt tên nhóm lớp Chọn chức năng Tạo chat room với tất cả thành viên trong khóa học Tạo nhóm chat thành công Thêm mới nhóm chat khác Đặt tên nhóm Thêm thành viên. Chọn chức năng. Tạo chat room với các thành viên đã chọn. Tạo nhóm chat thành công. Tại đây học sinh và giáo viên có thể thảo luận, nộp bài tập theo từng nhóm mà giáo viên đã tạo. Học sinh sẽ tham gia học online theo thời khóa biểu trực tuyến, sau khi thêm học sinh vào lớp học. Nếu thêm địa chỉ mail vào phòng học, vào kho ứng dụng Google chọn lịch.